Chan Chan Nhật nói như sau Cảm ơn Xin chào Xin lỗi Sao thế, sao thế Alo Ôi ôi ôi ôi ôi ôi Vâng Bien Không hài Sao với Hiểu không? hiểu hổng Và cách tả, và cách tả Cảm ơn Xin chào Xin lỗi Sao thế Alo Ôi ôi ôi ôi ôi Vâng Bien Không hài Sabu, you home.